Tiền tài trên thế gian chỉ là vật ngoại thân, khi sinh chẳng đem đến, khi tử chẳng mang theo, nhưng cũng có người cho rằng tài phú có thể đem đến kiếp sau. Vậy rốt cuộc tài phú có thể thuận theo người mà chuyển thế? Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm qua ba câu chuyện kể dưới đây. Câu chuyện thứ nhất, cận kề cái chết gặp lại người bạn cũ. Trong cuốn sách Như Thị Ngã Vấn của Đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam ở Triều Thanh, có chép lại một câu chuyện kể về việc làm thế nào để có thể đem được phú quý sang đời kế tiếp như sau. Tại một thôn trang có người nọ mắc phải bệnh dịch, lúc cận kề cái chết không ngờ anh ta sống lại được. Sau khi tỉnh dậy, người đó nói rằng nguyên thần của anh ta bị đưa đến địa phủ, ở đó anh gặp lại một người bạn cũ bộ dạng rũ rượi, ăn mặc rách rưới nhếch nhác đang chịu lao động khổ sai. Trông thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng anh này không tránh khỏi bi thương Bèn nắm chặt tay người bạn của mình và nói Ông một đời phú quý, gia sản vạn bạc Không ngờ lại không thể mang được xuống đây Anh bạn buồn bã nói Phú quý đều có thể mang xuống được đến đây Nhưng con người lại không sẵn sàng mang theo đó thôi Những người khi tại thế mà tích nhiều công đức Thì đến nơi đây chẳng phải là phú quý sao Ông hãy giúp tôi truyền đạt lại lời này với thế nhân hãy sớm lo liệu mà mang phú quý xuống đây. Thực ra ý của anh bạn kia muốn nói rằng phú quý có thể mang theo bên mình, chỉ cần người đó hành thiện, tích công đức thì dù có xuống địa phủ cũng không e sợ. Vì đức là mang theo bên thân, người nhiều đức mà xuống địa phủ cũng sẽ không phải chịu khổ, kiếp sau lại chuyển sinh thành người, sống cuộc sống no đủ. Câu chuyện thứ hai, huyện Thanh Hải thịnh hành phong tục tiền chuyển thế. Thời nhà Thanh có một phong tục thịnh hành ở huyện Thanh Hải đó là đưa gia sản đến cửa Phật và mọi người gọi đó là tiền chuyển thế. Một gia đình không kể là tiền bạc nhiều ít đến đâu đều lấy ra một nửa đem quyên thiện. Đối tượng được quyên thiện một là những người ở trong chùa, hai là cao tăng quá cảnh, ba là ở những nơi xa hơn gửi tặng cho những chùa lớn ở Tây Tạng. Phàm là khi có người quyên thiện tiền vật, các lạc ma đều không dám nhận vậy nên sẽ giúp họ bảo tồn lại, dùng để cứu tế, khổ độ thế nhân. Bách chúng nơi đó nói, những vị thầy lạc ma được trời cao ban cho đồ ăn và quần áo, họ không cần dùng đến tiền và vải quyên thiện của chúng ta đâu. Ai quyên thiện tài vật, kiếp sau tài vật sẽ tự quay lại người đó, một đồng một cắt cũng không thiếu. Người mà quyên thiện ít, kiếp sau tiền tài sẽ ít và ngược lại, còn người mà không quyên thiện, kiếp sau sẽ nghèo nàn. Thần Phật không xem trọng những ai chỉ nghĩ về bản thân mà không nghĩ cho người khác, đương nhiên cũng không chiếu cố cho họ nữa. Vào thuở ấy, dân chúng ở huyện Thanh Hải đều rất sùng bái Phật Pháp, đối với người tu hành cũng rất kính trọng. Người nơi đó cho rằng đức và nghiệp đời này sẽ ảnh hưởng đến phúc phận ở đời sau. Ai không tin như vậy thì đều bị mọi người khinh thường. Câu chuyện thứ ba, tư chất của quốc vương Ấn Độ Tương truyền nước Ấn Độ cổ xưa có một vị quốc vương tên là Nanda. Ông hạ lệnh cho thu thập tất cả các loại châu báu ngọc ngà với hy vọng đến kiếp sau có thể tiếp tục hưởng thụ. Dần dần các vật báu trên cả nước đều bị đem về trong vương cung. Để vơ vét tài vật, nhà vua sắp xếp cho công chúa yên vị trong một tòa nhà riêng biệt. Ông hạ lệnh cho bất cứ ai muốn gặp công chúa đều phải cống lên một bảo vật. Một ngày, có một người trẻ tuổi đem một đồng vàng đến gặp công chúa. Công chúa bảo anh hãy dâng lên cho vua cha. Quốc vương hỏi anh ta, báu vật cả nước đều nằm trong quốc khố của ta, người lấy ở đâu ra đồng vàng này? Vị thanh niên trẻ nói, mẫu thân kể với thần, năm đó khi chôn cất phụ thân, trong miệng ông có giữ một đồng vàng. Vì muốn gặp công chúa, tôi chỉ còn cách mở quan tài cậy miệng lấy chiếc đồng vàng này ra. Quốc vương nghe xong, đột nhiên trầm ngâm suy tư mà rằng, cha người dù có ngậm vàng trong miệng cũng không thể đem được đồng vàng ấy đi, ta thu thập nhiều bảo vật quý như vậy thì phải làm thế nào đây? Quốc vương tiếp, ta nghe nói từ rất xa xưa có một vị vua đem theo bảo tượng, ngọc mã cùng các loạt bảo vật khác lên trời, còn có một vị vương khác đã xây một cây cầu bằng cỏ dẫn lên thiên quốc. Hiện tại ta vừa không thể mang được ngọc ngài châu báu, vừa không thể xây cầu, vậy ta phải làm sao đây? Quốc vương buồn rầu trầm tư. Trong triều có một vị đại thần trí huệ nhìn thấy tâm tư của quốc vương như vậy, liền đến khuyên giải, đại vương, ở trần thế thì nhục thân của con người vốn được coi là bảo vật trân quý nhất. Hiện tại, ngay đến cả người tôn quý như ngài cũng không thể mang theo thân xác thịt này đi khi chết, huống là chút báu vật ngoại thân kia. Nếu như quốc vương muốn kiếp sau vẫn được phú quý chỉ có là đem tài vật cúng dường thần Phật, tế thế cứu giúp người nghèo khổ, hành thiện tích đức. Như vậy tài vật của kiếp này sẽ tự động mai chuyển thành phúc đức cho kiếp sau, phúc đức sẽ theo người mà đến trong hậu kiếp. Những lời của vị đại thần nọ khiến quốc vương như bừng tỉnh ngộ, đã thông được nút thắt trong tim. Cổ nhân hay nói, hãy tích đức, hãy tích đức, chớ làm việc thất đức, tổn đức, quả thật cái đức ấy có thể thuận theo con người luân hồi chuyển kiếp mà vĩnh viễn mang theo bên thân. May mắn và tài phú của kiếp này đều do kiếp trước tích đức mà nhận được phúc báo. Vì vậy, con người muốn kiếp sau sống sung túc thì kiếp này cần tích đức, hành thiện, ông trời quyết không phụ lòng người tốt. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Trọng đức hành thiện là phong thủy tốt nhất đời người theo các cổ tịch phong thủy ghi chép, Giang tướng Tần Cối đã từng dùng quyền thế uy hiếp thầy phong thủy nổi tiếng triều Tống là Lại Bố Y, yêu cầu ông tìm cho mình bảo địa phong thủy có thể khiến con cháu đời sau đều được phong vương phong hầu để tán mộ tổ ở đó, cầu hưởng phúc vạn đời. Vậy kết quả việc này ra sao? Văn hóa truyền thống cho rằng thiên nhân hợp nhất. Con người chỉ có hành xử thuận theo cái mà người hiện đại gọi là quy luật tự nhiên, cần như lời người xưa gọi là lẽ trời thì mới thuận lợi. Tìm cầu bên ngoài không bằng tìm từ nội tâm, thiện tâm hành thiện chính là phong thủy tốt nhất. Thuộc hại người mất linh nghiệm Thời nhà Minh có một gia đình sống rất nghèo khổ, nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Những người nơi khác mất mùa lưu lạc đến địa phương, khi đi qua nhà này đều được gia chủ dốc hết sức giúp đỡ, chờ chút cơm ăn, chờ chút cháo ăn. Một hôm có một người ở miền Nam do bị nạn lục lội nên đã đến miền Bắc lánh nạn. Trên đường đi qua, trông thấy ngôi nhà, người này nghĩ trong nhà có lẽ có người ở nên đã gõ cửa muốn xin ít lương thực ăn. Nữ chủ nhân ngôi nhà nhanh chóng đem cho ông ta hai cái bánh ngô. Người lánh nạn ăn xong hai cái bánh ngô, trong lòng rất cảm kích, bèn nói với nữ chủ nhân rằng ông chính là một thầy phong thủy danh tiếng, hiện đây ra cơ thất thế, vô cùng cảm động vì được cô giúp đỡ. Nhưng ông không có tiền báo đáp nên sẽ tìm huyệt vị cho gia tộc cô, tức tìm nơi đất tốt làm mộ phần. Nữ chủ nhân nghe vậy cũng rất vui mừng, bèn mời thầy phong thủy tìm giúp nơi có phong thủy tốt cho mộ phần. Thầy phong thủy nói, sau khi các cụ nhà cô qua đời thì hãy chôn ở đất phong thủy tốt này, phía trước có ám sơn, kiến trúc che chắn nở đê, phía sau dựa núi, bên trái có thanh long, bên phải có bạch hổ. Hồ sa cũng rất tốt, phía trước còn có hồ nước, đều rất tốt. Nữ chủ nhân vô cùng cảm tạ ông. Sau đó thầy phong thủy này ra đi. Nhưng thầy phong thủy này còn có tâm xấu, đó là tìm huyệt vị cho gia đình này, 10 năm sau ắt sẽ phú quý. Thầy phong thủy muốn nhà cô sau khi phú quý sẽ đem tiền tài báo đáp mình, chính là có cái tâm xấu này. Mấy năm sau, bà cụ gia đình này qua đời, Chủ nhân an táng theo như thầy phong thủy chỉ bảo Khoảng 10 năm sau, con trai gia đình này lớn lên thi đỗ trạng nguyên Được làm quan phụ mẫu một địa phương Gia đình sung túc, gia tộc cũng phát triển lớn mạnh Lúc này thầy phong thủy bấm ngón tay tính Là lúc đến nhà đó lấy tiền của rồi Thầy phong thủy nghĩ nhà đó có tâm rất thiện Sau khi phát tích sẽ báo đáp mình Trong tâm nghĩ như vậy, ông lặng lội đến nơi đó Nữ chủ nhân gia đình thấy thầy phong thủy đến thì vô cùng kinh ngạc. Ngài chính là thầy phong thủy đã tìm huyệt vị cho gia đình tôi, lại gặp lại đại ân nhân rồi. Bởi vì ngài đã tìm huyệt phong thủy này mà con trai tôi hiện hay quả là cũng khá rồi, đã là trạng nguyên rồi, lại còn làm quan phụ mẫu địa phương, hưởng lộc mỗi năm năm trăm thạch. Bây giờ tôi muốn báo đáp ngài sau đó nữ chủ nhân lấy ra một vạn lượng bạc trắng làm để cảm tạ thầy phong thủy. Nhưng thầy phong thủy rất tức giận nghĩ rằng nhà các người giàu có vậy rồi mà cho ta có một vạn lượng bạc thôi sao? Thực ra một vạn lượng bạc lúc đó đủ để thầy phong thủy sống vài đời cũng không hết, nhưng ông ta không vừa ý vì ông ta dự tính là 50 vạn lượng vàng. 50 vạn lượng vàng lúc đó là một phần năm quốc khố triều minh rồi. Ông ta cảm thấy Trạng Nguyên có đủ khả năng lấy ra số tiền như thế này để báo đáp ông. Kết quả trái với mong đợi, nữ chủ nhân không thể cho ông nhiều tiền tài như thế. Bản thân con trai bà cũng là quan thanh liêm, chỉ nghĩ làm tốt chức trách, làm việc thực vì nhân dân bách tính, gia đình họ cũng không có thu nhập tiền tài nào khác. Hiện nay lấy ra một vạn lượng bạc, đối với gia đình họ mà nói đã là khá nhiều rồi gần như một nửa toàn bộ tiền tài của gia đình để báo đáp thầy phong thủy rồi. Nhưng thầy phong thủy không biết rõ sự thật, cho rằng nhà này keo kiệt, thiết tiền không cho ông. Ông ta vô cùng tức giận, bèn nghĩ cách khiến nhà này lụng bại. Một đêm gió lớn trời tối đen, thầy phong thủy chạy đến ngôi mộ nhà này để chôn bên cạnh mộ một ít đồng và thủy ngân mà các đạo sĩ luyện đang dược thường sử dụng. Ông ta biết rằng trong những thứ này thì trong vòng nửa năm, cậu con trai Trạng Nguyên sẽ vì làm việc gì đó mà bị triều đình bãi chức quan, dán làm thứ dân. Trong tâm ông ta nghĩ nhà các người không muốn bỏ tiền của ra, đưa cho ta có một vạn lượng. Lần này ta sẽ trị cho các người biết tay. Kết quả nửa năm qua đi, trạng nguyên nhà này không những không gặp việc xấu mà lại còn rất tốt. Hoàng đế thăng quan tiến chức cho anh. Anh vốn là quan phụ mẫu địa phương, kết quả được thăng đến kinh thành làm quan văn tam phẩm. Nữ chủ nhân gia đình cũng được phong làm phu nhân. Thầy phong thủy càng thêm rầu rĩ, việc này sao lại như thế nhỉ? Không như thế mới đúng chứ. Trình độ của mình cao thế này, sao lại không ứng nghiệm nhỉ? Một đêm ông ta lẳng lặng đến mộ gia đình này để xem. Kết quả những thứ ông ta chôn đã biến mất. Việc này khiến ông ta không hiểu nổi tại sao. Những thứ ông chôn khi đó rất kín đáo, không ai biết. Hơn nữa xung quanh cũng không có dấu vết bị người ta phát hiện ra, tại sao lại không thấy đâu. Ông ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Cuối cùng thầy phong thủy này vì việc này mà u uất cuối cùng chết. Nhưng trước khi chết, ông trải qua hồi quan phản chiếu thấy một cảnh tượng như sau. Trong lúc ông chôn kim loại ở bên mộ thì thân thổ địa cũng ở đó nhìn. Thần thổ địa này thường ngày cũng được hai mẹ con gia đình này thờ cúng. Hai mẹ con họ ngày ngày đều thắp hương trước thần thổ địa vô cùng thành kính. Ngôi mộ này cũng nằm trong địa bàn cai quản của thần thổ địa, bình thường thần cũng ở đó trông coi. Đúng lúc thầy Phong thủy dở trò xấu, thần thổ địa trông thấy thì rất tức giận, liền thu hai miếng kim loại này, tiêu hủy đi. Thần thổ địa còn nói với ông ta rằng người tích đức hành thiện tự có trời giúp người dở trò xấu thì cũng không có tác dụng. Thầy phong thủy nghe xong câu này liền vẹo đầu sang bên chết. Trên đầu ba thước có thần linh. Thiện tâm thiện hạnh của nữ chủ nhân gia đình này đã được phúc báo, cho dù thầy phong thủy dở trò xấu như thế nào, đi nữa thì cũng không có tác dụng. Thiện niệm thiện hạnh của con người mới là phong thủy tốt nhất. Từ ăn sinh thành tỷ phú. Có bài báo viết về cuộc đời một tỷ phú Hồng Kông. Trước khi đến Hồng Kông, khi mười mấy tuổi ở quê nhà ông ta đã phải làm kẻ ăn xin mấy năm liền. Có lẽ đã trải qua thời gian đó nên ông ta trở thành người có thiện tâm, có lòng cảm thông với mọi người. Ông nói làm người nhất định không được dậu đổ bìm leo. Ở trong xã hội, khi người xung quanh gặp phải bất hạnh hoặc bất công thì phải có thiện tâm, lòng thông cảm, dốc hết khả năng giúp đỡ họ còn nếu không có khả năng giúp đỡ thì cũng phải nói mấy câu an ủi, không được chê cười, càng không được dùng lời độc ác làm tổn hại đến người ta. Bởi vì làm như thế sẽ đem lại vận xấu cho mình. Bởi có thiện tâm như vậy, từ người làm công vất vả, ông mở cửa hiệu nhỏ rồi trở thành tài phiệt bất động sản, thọ trên 90 tuổi. Mấy người con trai gái đều rất hiếu thuận, rất thiện lương. Bí mật một gia tộc hưng thịnh 800 năm Tể tướng nổi tiếng triều Tống là Phạm Trọng Yêm, vốn là người xuất thân bần hàng, khi còn trẻ rất nghèo. Ông phát thiện niệm, sau này nếu được mở mày mở mặt thì nhất định phải cứu giúp người nghèo khổ. Sau này ông làm đến chức tể tướng, ông lấy lương bổng của mình ra mua ruộng nghĩa điền, chia cho người nghèo không có ruộng đất cày cấy. Ông còn cấp cho họ lương thực và y phục. Hễ họ có việc ma chê cưới sinh. ông còn lấy tiền trợ cấp cho họ. Như thế ông đã dùng thu nhập của một người để nuôi sống hơn 300 gia đình. Một lần ông mua một ngôi nhà ở Tô Châu. Một thầy phong thủy khen ngôi nhà này có phong thủy cực tốt, đời sau ắt sẽ có quan to. Phạm Trọng Im lập tức quyên tặng căn nhà này, hoán cải thành học đường. Bởi vì ông nghĩ để con cháu người dân thành Tô Châu đều nở mày nở mặt so với để một nhà một mình hưởng phúc thì chẳng phải là càng tốt hơn đó sao? Tục ngữ nói giàu không quá ba đời Nhưng gia tộc họ Phạm lại hương vượng 800 năm Bốn con trai Phạm Trọng Yêm đều tài đức song toàn Đều làm tể tướng và đại quan Con cháu của nhà họ Phạm không quên lời tổ huấn Là trước nỗi lo của thiên hạ Vui sau niềm vui của thiên hạ Và tích đức hành thiện Con cháu đời sau của Phạm Trọng Yêm đến tận thời dân quốc vẫn không sa sút Chỉ có tích đức hành thiện mới có phúc báo mới có thể thay đổi vận mệnh. Người không trọng đức hành thiện thì dẫu quyền cao chức trọng đến mấy, muốn cầu phúc báo cũng không thể đắc được, bởi vì lẽ trời không cho phép. Theo các cổ tịch phong thủy ghi chép, giang tướng Tần Cối đã từng dùng quyền thế uy hiếp, thầy phong thủy nổi tiếng triều tống là lại bố Y, yêu cầu ông tìm cho mình bảo địa phong thủy có thể khiến con cháu đời sau đều được phong vương phong hầu để tán mộ tổ ở đó, cầu hưởng phúc vạn đời tính mạng người nhà bị đe dọa lại bố y đành phải tuân theo tìm nơi phong thủy ác sinh vương hầu sau đó lại bố y và người nhà đến miền Nam lánh nạn tránh sự bức hại của tần cối trước khi đi ông đến mảnh đất phúc địa đã chọn đó đâu buồn bi phẫn nói đất này mà không phát thì thì không có địa lý đất này mà phát thì không có thiên lý sau này tần cối tán mộ tổ vào phúc địa này còn dương dương đắc ý cho rằng vạn sự đại cát ắt có phần tốt. Do đó hắn liền câu kết với ngoại bang, vọng tưởng mình có thể phong vương phong hầu. Một đêm, trời đất tối đen mịt mùng, cuồng phong mưa lớn nổi lên, sấm sét ầm ầm, khiến đối sông cũng dịch chuyển, thay đổi hình dạng. Chỉ sai khác một ly mà khác biệt một trời một vực. Vốn là phúc địa, chỉ sau một đêm đã bị thay đổi thành đất diệt gia môn. Những câu chuyện văn hóa truyền thống người xưa để lại đều dạy con người cần phải có thiện tâm thiện niệm. Những thuyết vô thần và triết học đấu tranh hiện nay đã tẩy não con người, khiến con người biến thành thờ ơ tàn nhẫn, sống vì ham muốn dục vọng. Con người không còn tin vào thần Phật, không còn thiện niệm. Khi con người không còn thiện niệm thì họ làm việc ác, việc xấu mà hoàn toàn không tự biết, khiến ác báo đã xảy ra khắp nơi trong xã hội. Văn hóa truyền thống vốn có trách nhiệm với sinh mệnh con người, nhằm vào sinh mệnh và vũ trụ để suy xét, nhận thức vấn đề, có thể lý giải nguyên nhân sinh ra và tồn tại của con người. Thuyết vô thần, triết học đấu tranh là tà thuyết vô trách nhiệm với sinh mệnh con người, là thứ làm hại thế nhân, vì nó phá hoại thiện niệm và phúc báo của con người, chỉ đem lại ác báo và sự tiêu hủy sinh mệnh. Nhân thế ngày nay tai nạn hoành hành, đạo đức hỗn loạn bại hoại,